chị dạ. à, chào em em muốn rồi mở ra đi đó em mở ra đi à cái này làm nến thơm thì uh, ý nghĩa của nó là anh hy vọng ngọn nến này sẽ thắp lên cái tình yêu của tụi mình trong tương lai còn cái này là em tặng anh là thuốc uh, để trị covid <laughs> em nói giỡn cái <laughs> này là... cái này là dạ, dạ chưa chưa sao thuốc tặng covid con dạ cái này nó là uh, trong quá trình có thể trị được <laughs> đây là đây là xe sủi ạ à. nó sẽ giúp mình tăng sức đề kháng trời ơi là chú <laughs> hồng và có thể phòng được rồi chứ rồi mời trai giới thiệu về mình dạ con ờ, xin chào chú Huyền Linh chào cô Hồng Vân chào bạn nữ kế bên à, con tên là Huỳnh Trần Trấn Thông năm nay con 24 tuổi thì quê con ở Bạc Liêu sinh sống và làm việc tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh con làm gì Trấn Thông con ờ, đang làm chuyên viên kinh doanh bất động sản ạ à. Rồi, bà con, mình giới thiệu đi con Dạ, con chào cô Hồng Vân ạ Chào chú Huyền, Quyền Linh, anh bên Cạnh và tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại chương trình hôm nay ạ Con tên là Lê Thị Trang, con 24 tuổi Con đang là dược sĩ tại oh. hệ thống nhà thuốc ờ, Phạm Mai City ạ Ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh uh, Con đang sống ở quận 9 uh, Quê con thì ở An Giang con lớn lên ở đồng nai còn ở tùm lum hết trơn nó ở tùm lum hết trơn á quê thì an ở giang, an giang rồi. sinh thì ở đồng nai mà là... đang sống ở ở quận 9 nhưng mà làm việc ở Bán quận Thủ, Đức. Đức. Ừ, thành phố nghe bây giờ là thành phố Thủ Đức rồi. Điểm mạnh điểm yếu của con là gì con gái? Dạ, điểm mạnh của con là con vui khỏe, hòa đồng, con có trí nhớ cũng tương đối tốt. Bán thuốc mà không nhớ bán bậy mà. Bán lộn chắc chắc. Với lại con thích uh, tham gia các uh, hoạt động xã hội. Có điểm yếu gì không? Dạ điểm yếu con là con uh, cầu toàn với lại um, bụng về xíu nên dẫn đến là hơi chậm chạp. Con cũng ít tài lẻ ít tài lẻ thôi đưa một con bán thuốc là ngon rồi tài thôi tài lẻ chi <laughs> nhiều quá mệt lắm rồi con trai dạ thì ờ, con ờ, có những cái điểm mạnh là vui vẻ và hài hước con còn biết ờ, nấu ăn và có thêm một chút văn nghệ trong đó nữa ừ. bán bất động sản mà nói hay tao mới mua nhiều đúng không dạ đúng rồi ừ, đôi khi phải hát này kia ha thì về nhược điểm của con thì con là một người nóng tính khi mà con bị căng thẳng hay hồi hộp á thì con sẽ bị rung và bị đổ mồ hôi khi mà con thích cái gì đó hoặc là con ghét cái gì đó người ta nhìn của con là người ta biết ngay đó là một điểm yếu của con không chú linh cũng vậy đó chú linh cũng vậy đó con cái đó không phải điểm yếu đâu không thích cái gì là cái mặt đồ ồ đóng không, không tới mức đó chú thú tới mức đó luôn á con <laughs> cái đó là trực tính mà ha đâu có phải là không đâu có phải là, là điểm yếu đâu vậy đó dạ yeah. thôi à, con có mấy mối tình rồi dạ thì con cũng đã trải qua hai mối tình thì cái mối mà gần đây nhất thì con chia tay được hơn một năm rồi lý do tại sao chia tay chưa có chung tiếng nói được á chú rồi thêm vấn đề tôn giáo mời nhà gái con mấy mối tình rồi con dạ con ờ, chỉ có mối tình đơn phương năm lớp 12 không có nói ra ngoài ra không có mối tình nào hết à vậy đó hả người đó không bao giờ biết là con yêu người đó luôn á dạ ừ sao con không dám nói hả con <laughs> tại vì con nghĩ chắc ờ, uber thôi không con tưởng tượng cái cái bạn bên rào á là có giống như là trong cái hình dung của con không ừ, người đó cao khoảng uh, mét ờ, sáu mươi bảy được rồi gì nữa gì nữa nè không có bụng bự ừ để đi cô cô qua cô ngó nghe con người cái bụng bự thôi được dạ con chào cô ừ, ngon ngon ừ. không có bụng bự thậm chí tâm bụng... bụng bự là người kế bên thôi nha về phía tay mặt nha con nha đàn ông bụng bự thì sang đàn bà bụng bự cũng sang như thường <laughs> không sao cả ừ, cho cô hỏi anh đó có hay nhăn mặt không cô con không thích người nhăn mặt không á mặt này nhăn chắc cũng không có nhăn nổi đâu <laughs> con thích hút thuốc con hút thuốc không dạ dạ không cô ờ không dạ. mắt hiền bây giờ hơi hơi to xíu mắt hiền và hơi to xíu rồi dạ. quay nhìn cô coi nè dạ. ô chỗ mắt hiền quá à. ôi mắt như con chim bồ câu gì đó được không nè dạ được rồi ừ. con thích uh, giống ai dạ con thích à, giống như ca sĩ đan trường ạ đan trường hả Ừ, dạ. để cô coi mốt để tóc hai mái nha dạ, dạ. con để tóc hai mái là ra đăng trường liền luôn đây nha giống giống đăng trường nó đang ngồi á <laughs> dạ. giống đang ngồi ừ. còn đàn trai con muốn đàn gái như thế nào tiên là về ngoại hình thì bạn ấy cao trên một m năm mươi là được Rồi. Ừ. dạ thì nhỏ nhỏ người ừ. ờ, tóc ngang vai thì, ngang vai dạ ờ, điềm tĩnh một chút biết chăm sóc cho bản thân của mình bạn này không những điềm tĩnh mà rất là bình tĩnh để bán thuốc không chỉ có chăm sóc sức khỏe cho cô ấy mà còn chăm sóc sức khỏe cho nhiều người khác dạ vậy là quá quá được quá tuyệt vời quá ngon rồi ừ. nhà gái tôi là kèo trên luôn rồi đó thử, tôi cho tôi xem đàn gái dạ chú trời ơi trẻ trung sôi động xinh cười tươi ha ừ mặt rất tươi ừ. tại vì nó ghét Này mặt mà ai đứng đau bụng tôi bán gì thuốc đau bụng nhìn thấy cười mình cười luôn quên đau bụng luôn tại khá vậy đó ha được rồi vậy mình hỏi ý kiến người thân Đúng đi rồi con đi với ai vậy dạ con đi với ba mẹ con à rồi dạ, chào xin mời, à, xin mời nhà, nhà gái, gái à, hôm nay à, đi cùng à, con gái là trang dạ. tôi là ba đó dạ. dạ giờ ba của trang thấy con rể dạ. tương lai dạ, của mình Chúng. thấy cậu ở đây được không có được gì không được gì không trước mắt thì nhìn thấy cũng ok đó <laughs> thì cũng hy vọng là hai cháu nó nó tìm hiểu nhau nhiều hơn để mà nó được gần gũi nhau thì càng tốt Ờ, con đi với ai? Dạ con đi với um, cha mẹ con à, dạ, với em. cha mẹ luôn À, à nhà trai xin mời đại diện nhà trai ạ Dạ xin chào uh, ờ, MC Quyền Linh, MC Hồng Vân Dạ Dạ xin chào quý vị khán giả trong uh, trường quay bữa nay Thấy uh, cháu gái bên đây thấy cũng được Hai đứa cơ hội bấm nút đi rồi tìm hiểu nhau Nếu mà được thì mình tiến tới xa hơn nữa Dạ, dạ. Giờ, giờ thì nhà mình cảm ơn đâu? chương trình Nhà mình ở đâu vậy cô? Nhà dạ, ở Bạc Liêu quá Từ Bạc Liêu lên đây luôn hả? Dạ Wow Trời đất ơi cũng không có bỏ công ờ, anh chị lên đây Đúng là rồi. tại dạ. vì bữa nay là cũng có gia đình bên đàn gái cả cha mẹ đi ờ, đến ờ, hỗ trợ tinh thần dạ. cho con dạ. Thấy anh chị bên đây đứng lên gặp đàn gái cái đúng hai rồi đó tay nhau cái đi. trò chuyện đó. cái đi ừ đó bạc liêu với lại đó, đồng nai à đó à rồi à, anh xui nói vài câu gì với xui tương lai đi hôm nay chương trình này á là mình cũng rất mừng có có cái duyên nhưng mà cái nợ tôi tôi nó chưa biết ra sao dạ bây giờ mình bổn phận làm cha mẹ bây giờ chỉ kết nối cho hai đứa thôi nếu mà có duyên thì mình tiến tới xa hơn tụi em thì cũng cũng vậy cũng ờ, mong muốn cho con mình nó có đôi có bạn có một cái ờ, ờ, tình yêu mà nó vừa ý nhất cũng mong muốn điều đó nó sẽ đến với hai hai con của mình rồi ừ. hai bên bắt tay cho một cái nào rồi ừ. khỏe luôn khỏe rồi cảm ơn cảm ơn à, hai gia đình xui tương lai ha bây giờ hai bên cha mẹ đã gặp nhau rồi đó rồi hai nhỏ coi ờ, gặp nhau đi được cái mình bàn tính được cái sẵn cha mẹ đây ờ, tính luôn nha rồi mở rào chào dạ. em à, chào em em muốn gặp em mở ra đi đó em mở ra đi à cái này làm nến thơm thì uh, ý nghĩa của nó là anh hy vọng ngọn nến này sẽ thắp lên cái tình yêu của tụi mình trong tương lai còn cái này là em tặng anh là thuốc uh, ờ, để trị covid <laughs> em nói giỡn cái <laughs> này là... cái này là dạ, dạ chưa chưa sao thuốc tặng covid con dạ cái này nó là uh, trong quá trình có thể trị được <laughs> đây là đây là xe sủi à nó sẽ giúp mình tăng sức đề kháng trời ơi là chú hồn <laughs> và có thể phòng được rồi chứ còn thuốc trị covid thì à, sẽ à, sẽ có thôi trong tương lai ạ à. trời à. vậy thì được nha con có vợ là dược sĩ sướng ghê luôn á dạ. Chịu chứng ờ, gì là mình chỉ cần điện thoại mình hỏi thăm dược thôi dược sĩ là gái con có thuốc bớt nóng không dạ không cái đó con từ từ con kìm lại được không cần thuốc đâu chú cái đó chắc con xử được ừ, con xử nha rồi dược sĩ mà tìm cái thuốc bớt nóng cho nó nha dạ rồi hai đứa về ghế ngồi nói chuyện đi đó em thấy anh ờ, như thế nào thấy anh giống đang trường không dạ khoảng 80% phần trăm tao hát bài có giống đang trường không nếu chiều nay không có em ai sẽ đưa anh về Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng mãi? Hãy nói một lời, có phải em giận anh? Có phải em giận anh? Dạ, em thấy anh hát thì sao? Dạ, anh hát được à. con hát lại đi con em sẽ hát đoạn trong bài anh của anh sẽ luôn thật gần bên anh sẽ luôn là vòng tay ấm em sẽ luôn là người yêu anh cùng anh đi đến chân trời lắng nghe từng nhịp tim em lắng nghe từng lời em muốn nói vì anh luôn đẹp nhất khi anh cười vì anh luôn là tia nắng trong em không xa rời rồi hai đứa về bữa nào giận nhau đứng hát vậy hết giận à nếu mà mình tiến xa hơn á là mình ở đâu hai đứa tính coi nếu mà em về bạc liêu thì em có đồng ý không em thì cũng dễ nhưng mà có điều em hơi bụng về xíu không biết sao <laughs> mà làm dâu giờ rất tốt nha con nha làm dâu có ba mẹ giữ mấy đứa nhỏ ừ. mẹ mẹ anh dễ lắm ừ thậm chí làm dâu giờ ba mẹ mẹ chồng phải nấu cơm nấu nước cho con dâu nè làm dâu khỏe re con ơi không phải như ngày xưa đâu trời ông linh ông nói gì tôi ham ghê luôn á thiệt tôi gả con trai tôi qua bên gia đình ổng lo hết luôn á vâng có thằng trai chưa có vợ trời ơi tên ấy tôi tôi thương con rể lắm á nha đừng có lo tôi lo hết à thành ra đừng có sợ con nói chuyện về quê vậy thôi chứ quê gì ở thành phố bạc liêu mà quê gì mẹ em nghĩ nghề của anh thì chắc là thích hợp ở thành phố hơn đúng không đúng rồi thì đúng ở đây nó phát triển nó dễ hơn đừng có nghĩ xa quá sau này tùy cơ ứng biến thôi quan trọng là tụi con có yêu thương nhau hay không thôi điều đó mới là quan trọng nhất em trai bước tới nắm hai tay em gái nhìn thẳng vô mắt em ấy và có 30 giây nói tất cả những gì mà mình suy nghĩ về bạn gái đối diện và bạn gái cũng vậy nha suy nghĩ đi lúc này là chúng ta phải nói thật với nhau nè nhìn thẳng vào mắt nhau thật ra thì à, nếu được thì à, à, tụi mình cũng cho nhau một cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau nếu mà tiến xa hơn được nữa thì tốt hơn tim anh nãy giờ nó kêu là bấm nút đi <laughs> em thấy anh ờ, đúng như ờ, người mẫu người của em em nghĩ là chúng ta sẽ cho nhau cơ hội trái ừ. tim con nó có biểu giống như trái tim của anh không dạ cũng bấm nút đi á <laughs> dạ có rồi vậy thôi về bấm thôi rồi, còn chờ đợi gì nữa về bấm thôi con chị ấy ngồi hãy để tay vào nút bấm phía sau lưng á rồi bây giờ khỏi cần phân tích gì nữa giờ đếm luôn nè bấm là bấm nè nha một hai ba hết thời gian cạch cạch luôn á chúc mừng hai đứa cạch luôn để tay nắm tay họ đi đó chính thức mình hẹn hò với nhau rồi bây giờ ừ. mình xin phép đàn gái chào con chào ờ, hai bác Hôm nay cho con xin phép được hẹn hò cùng với em Trang Nếu mà hợp hợp với nhau thì tụi con sẽ tiến tới Bây giờ mẹ cũng nói là với hai con bây giờ nhà mẹ thì cái gì cũng ờ, có hết trơn chỉ thiếu của con dâu thôi đó nếu mà đồng ý thì mẹ tiến tới liền bà ờ, hứa gì đi mẹ mẹ dễ thương quá trời đó hứa gì đi dạ con chào hai bé con xin phép hai bé cho con ờ, vinh anh quen nhau à, nếu mà được thì hai đứa con sẽ tiến xa hơn làm dâu của hai bé trời ơi đẹp còn nghiệp hai đứa nhỏ đó hung Để luôn răng long đầu bây giờ là gieo nợ trước hung một cái ngay gò má liền con xin hai bác cho con uh, sống được... làm việc theo phiến pháp và pháp luật dạ dạ cho con uh, được uh, hôn em trang